Xin chào thí sinh tiểu học Xin chào tất cả các bạn Chúc tất cả các bạn xem video của mình Có một ngày vui vẻ chú cá la hán rồi bây giờ mình sửa lại cái hộp lọc này để mình chơi thủy sinh mình là trình tiểu học tập chơi thủy sinh Đấy. tiểu học tập chơi thủy sinh thì ở đây là mình xài là than xứ lọc đá lông vũ đá lông vũ đá lông vũ đó không có không có kinh phí đó, cái bằng là trình tiểu học sinh viên đó, tiền thì sinh viên cho nên là xài đá lông vũ đỡ đừng có xài không có tiền xài đá ma chít thứ ba đầu tay tập tành làm thí sinh thì các bạn xem các bạn cũng biết là trình tiểu học nó cỡ nào trình tiểu học là cái để cục đá dần cái cây này xuống nè đó. cái cây này nó bị nổi để cục đá mình dần xuống tại mình à, gấp gáp quá ham quá tham lam quá rồi để một cái cây vô mà quên ngâm nước trước một tháng trời rồi để cây vào Đấy. mình chỉ là làm chơi để mình xem thôi đất này mình sử dụng là gen xanh ờ, trồng mấy cây lại nhi rồi ờ, đông đuôi lông la hán lấy lá, lá, lá dài lấy lá ngắn gò lũa rồi riêu là dùng để riêu ờ, mà không biết tên gì nữa đó mình chỉ biết ông anh ông nói riêu mà dùng để dán lũa dán đá rồi mình biết được cái riêu này riêu benefit riêu ờ, này ờ, nó còi cọc tại vì mới làm mà nó còi cọc dữ lắm bể xích úp mà chơi thủy sinh thì mấy bạn cũng biết rồi chơi thủy sinh thì phải đợi cho nó một tháng hai tháng thậm chí 3 tháng nó mới có phát triển nhưng mà còn thiếu cái này là mình chơi thủy sinh CO2 dạng lỏng chứ mình chưa có kinh phí để mà lắp CO2 một bình CO2 nhưng mà trước sau gì đam mê mình cũng thích mình cũng phải lắp thôi à lắp để cho cây nó căng nó phát triển căng hết rồi mình mới lấy đá này ra lấy đá này ra nếu mà cây này nó đã chìm nó đã thấm nước rồi á nó, nó đã chuẩn bị chìm á nó đã chìm nó không còn nổi lên nữa đó mình sẽ lấy đá ra đơn giản thôi nay mình nói về vấn đề cây cái cây này mình làm cây này mình mua nó gồm combo đến tới ba khúc lần nhưng mà mình thấy khúc này nó đẹp cho nên mình lấy mình mua mình lấy mình mua mình đem về à, người ta đã xử lý uh, ra nước xử lý rồi hết rồi nhưng mà mình đem về lâu quá 3 tháng rồi mình mới set up mình đưa vô thì nó bị nổi đó. thủy sinh tiểu học là vậy đó làm thì phải có vấn đề trục chặt chứ không phải là chuyên nghiệp nổi thì mình lấy đá mình dằn lên Đấy. cho nên cái bố cục của mình nó không được đẹp mình đã chảy riêu ở phía trong phía trong cây này luôn rồi chạy riêu từ dưới lên luôn riêu này à, anh với không xin lỗi riêu này anh tú kêu bằng riêu within dán lũa được đó. rồi mình làm mình trồng thêm những cái cây không cần à, bình CO2 nhưng mà cái cái bể này là mình phải đầu tư bình CO2 thì nó đâu đó là một tầm một giá một triệu ba đó triệu ba mà chưa tính đầu sủi CO2 chưa tính dây Đấy. thì mình sẽ tìm tòi mình cố gắng mình sẽ học mình cố gắng mình sẽ học thêm và mình cố gắng mình mua mình tích góp mình mua một cái bình CO2 để cho cây này nó căng hết cây riêu rấy à, và mà riêu mini fit căng hết luôn để cho những cái cho các bạn xem được cái bể à, đẹp vậy cái đèn này là cái đèn ờ, mình mua một cái đèn ờ, nó có ba chức năng này mình bắt cho bạn xem nha Đấy, à, chức năng một Đấy, là mình tắt một lần mình mở lên là nó sẽ đổi màu nó gồm ba chức năng trắng thấy không nách là đã Đấy. thì tùy các bạn các bạn thích đèn nào các bạn mua đèn đó tùy tùy các bạn cái bàn này là cái đèn tự chế chứ à, đèn thị sinh tao có bán mà có chăng nữa thì ở ngoài Hà Nội mới có bán Đấy. có nó cũng có đổi chức năng nữa mình đã lên mạng mình tìm hiểu nhiều rồi có nhiều đèn đổi chức năng nữa mà đèn này nó rẻ khoảng ờ, tầm 200k nếu chế luôn kêu ờ, mình tự chế nha mình tự chế chứ mình không phải tự chế mà cái bạn thợ gia công cái bể này với cái chân này chế cho mình Đó. Là các bạn xem video của mình các bạn thấy hay cho mình một like một subscribe nha các bạn à, đối với những anh chuyên nghiệp á thì các anh xem xong các anh cười cho qua mình nha mình đã nói trước rồi mình là thí sinh tiểu học mới tập chơi không bằng đâu mấy anh nha còn những anh nào mà mới tập chơi như mình á hoặc là mới vô luôn không hiểu hoặc là chuẩn bị nhấp nhem làm thí sinh á để ngắm á thì vô kênh mình à, bàn luận chia sẻ còn những anh mà chuyên nghiệp hay là những anh nào mà cà khịa với nhau á chửi mình á thì qua kênh khác đi ha đừng vô kênh này chửi có gì đâu chửi có gì đâu mà nói xấu mối đó rồi video xin tạm kết thúc tại đây à, kính chúc các bạn một ngày vui vẻ và có nhiều niềm vui trong cuộc sống bye bye xin chào tạm biệt